rồi đây là khủng long bạo chúa màu xanh lá cây nha anh chị các bạn màu xanh lá cây một lóc như thế này nó 12 con 2 4 6 chiều dài nó khoảng cỡ 6 6 nhân 2 ý 6 cm một găng tay là 2 cm 2 4 6 60 ha 60 nó khoảng tầm khoảng à, khoảng 70 khoảng 70 cm anh chị bạn khoảng 70 chiều chân lên ha hai nó tầm khoảng 30 30 35 gì đó đây là khủng long bảo chúa ha màu xanh lá cây anh chị và bạn chụp ảnh lại ha chụp cái màn hình lại sau đó mình à, truy cập vào những cái trang thương mại điện tử trên mạng á Shopee, Lazada, Tiki gì đó Shopee, Lazada, Tiki, sen đỏ vậy đó. rồi anh chị tải cái hình ảnh lên để cho cái hệ thống Shopee tra nhanh hơn thì mình sẽ tìm cái sản phẩm này về bán mẫu mã nào bán được thì lấy về bán còn những hình ảnh này thì mình đã chụp rồi mình à, còn không thì anh chị các bạn vào cái trang web à, trần sáng tỏ com ha rồi anh chị và các bạn vào cái danh mục là bong bóng phao rồi tìm đến cái sản phẩm hình ảnh này rồi tải hình ảnh đó về mình có thể ờ, đăng lên những trang thương mại điện tử khác bán rồi đây là con khủng long bọ chú màu xanh lá cây ha còn một mẫu nữa đó là mẫu ờ, con khủng long này nè một tí nữa mình sẽ bơm lên rồi mình quay cho anh chị bạn xem luôn ha mẫu này đây mẫu bìa mẫu này ha